Đây cũng chỉ là một lời phiên dịch từ những người con bốn chân Tụi con có rất là nhiều tâm sự Nhưng mà do khác ngôn ngữ nên cũng biết thân biết phận Tụi con biết buồn vui, còn biết trung thành Và cũng biết sân biết hận Tuy không biết tiếng người nhưng mà cũng biết cụp đuôi mỗi khi mà thấy ba má giận Thấy cũng lạ Nhưng mà do tạo hóa nên con không thể nói được là yêu ba má Với cả lúc tụi con đi tụi con còn chưa kịp biết để mà thông báo cái gì cả Để giờ này thấy ba buồn bã Thấy má khóc khi tụi con đi xa Hồi trước thì còn quấn quýt an ngủ Giờ thì chẳng làm được cái gì cả Nhưng mà thôi không sao Ba cũng đừng có buồn mà má cũng đừng có khóc nữa Nếu có nhớ tụi con quá thì mỗi lần về nhà Ba má cứ việc nhìn ra cái góc cửa Dù biết không còn nghe tiếng sủa Nhưng mà tụi con vẫn còn ở đó thôi Nợ gì tính ra cũng dễ trả Chỉ có nợ ân tình thì đúng là khó trôi Mà thôi Dù gì cũng cảm ơn ba má dù mình khác hình hài Cảm ơn vì đã cho một mái ấm và nuôi nấng tụi con suốt cả hành trình dài nếu mà có kiếp sau thì tụi con vẫn mong muốn được ở bên ba má thôi Thiên đàng tụi con tới nơi rồi Đừng có buồn nữa nhé ba má ơi